Hello, xin chào quý vị và các bạn. À, chúng ta lại bước vào một năm mới, năm 2023 à, với nhiều thử thách cũng như là à, nhiều niềm tin, niềm niềm tin cũng như là một tương lai mới trong quá trình đầu tư chứng khoán. Vậy à, những thử thách mới trong đầu tư chứng khoán năm 2023 là gì? Và chúng ta có những niềm tin mới đó là những niềm tin nào để chúng ta bước vào uh, quá trình đầu tư một năm thịnh vượng uh, trước khi chúng ta nói về uh, đầu tư năm 2000 đầu năm 2023 và từ bây giờ đến Tết thì không biết rằng là chúng ta có những cái cơ hội nào để chúng ta đầu tư hay không thì chúng ta hãy theo dõi hết video này để chúng ta nhìn một cách khách quan à, cái đầu tiên chúng ta có lẽ chúng ta cần phải nhìn một, một cái góc nhìn đầu tiên tại vì mọi thứ là thực tế chúng biết rằng là phần lớn mọi người nghĩ rằng là gì ạ à, đầu năm thì à, thị trường nó tăng và cơ hội để chúng ta mua thật nhiều cổ phiếu à, chúng ta biết rằng là khi mà chu kỳ lạm phát ở đỉnh cao tức là lạm phát ở mức cao nhất thì sau đó thì nó đến một cái chu kỳ đó là giảm giảm phát đó là thị trường bắt đầu bước vào chu kỳ bơm tiền và lúc đó nếu chúng ta đầu tư thì cơ hội đó với chúng ta đó là một cơ hội rất tuyệt vời à, tuy nhiên thì trước mắt chúng ta cũng phải nhìn gì ạ à, trong đầu tư thì chúng ta có nhìn vào quan trọng nhất đó là chu kỳ chu kỳ kinh tế chu kỳ kinh tế vĩ mô chu kỳ về à, thị trường và đặc biệt là chu kỳ về cổ phiếu thế thì ở đây đầu tiên chúng ta có lẽ là nhìn về chu kỳ kinh tế vĩ mô trước sau đó chúng ta nhìn về chu kỳ thị trường và đặc biệt là chu kỳ về à, biến động cổ phiếu vậy cái nào có trước và cái nào có sau về góc nhìn thì chúng ta cần phải hiểu đơn giản là gì ạ thông thường thì kinh tế vĩ mô thì nó bao giờ nó cũng đi sau về gì ạ nó đi sau về chu kỳ về cổ phiếu bởi vì thông thường khi mà cổ phiếu có gì ạ nền tảng tốt thì các tổ chức các quỹ họ dự đoán trước và họ có thể tham gia vào và đó chính là vì vậy chúng ta cần phải biết dòng tiền hiện tại đang tập trung ở đâu à, tuy nhiên thì để chúng ta hiểu rõ hơn về cái điều này thì trước khi chúng ta nói về chu kỳ kinh tế chu kỳ về à, sâu hơn thị trường thì có lẽ chúng ta nhìn bức tranh toàn cảnh à, để chúng ta có thể có một cách khách quan thế thì trước khi chúng ta nói thì chúng ta cũng để hiểu đơn giản đó là gì ạ à, như cái bản tin hôm trước năm 2023 các bạn nên đầu tư gì thì theo cái quan điểm cá nhân của Dũng đó là đầu năm thì chúng ta thấy là cái tốc độ tăng trưởng về GDP chúng ta nó có xu hướng có thể bị xuống giảm và chúng ta biết rằng là cái việc mà đầu năm thì uh, các dịp dễ lễ Tết hoặc là cái việc mà các doanh nghiệp nó vẫn trước mắt uh, lãi suất vẫn được cao thì vẫn tiếp tục gặp những khó khăn nhất định tuy nhiên thì ờ, điểm sáng và ờ, kế hoạch tới như thế nào thì chúng ta uh, xem bức tranh toàn cảnh về thị trường ạ ok và đây chính là à, cái góc nhìn đầu tiên đó là đầu năm ạ nếu các bạn hiểu rõ cái cách đầu tư chứng khoán như này để các bạn có hiểu đơn giản khi đầu tư chứng khoán thì các bạn nhớ cho một điều đây là Dũng đang lấy một cái biểu đồ ở đây là một cái chỉ số thị trường phái sinh à, bao nhiêu bạn đây là biết đây thị trường phái sinh thì chúng ta nhìn thị trường phái sinh á, thì các bạn thấy à, hiểu rõ đơn giản ở đây đó là gì ạ những nhịp ngày sau này nó hồi nó yếu hơn và khi nó hồi nó yếu hơn thì cái xuống giảm tiếp tục diễn ra tương tự như vậy nếu chúng ta nhìn thấy là những nhịp sau này, này bắt đầu nó có nhịp gì nhiều yếu hơn thì xuống giảm tiếp tục diễn ra và cái quá trình này hồi trong quá trình ngồi thì chúng ta thấy là trong một hai phiên gần đây nếu dựa trên cái biểu đồ biến động trong ngày thì chúng ta thấy yếu hơn thế thì góc độ nào đó để chúng ta nhìn rõ hơn thì chúng ta có thể xem cái biểu đồ gì ạ biểu đồ giờ để các bạn có thể nhìn thấy một cách khách quan thế trên biểu đồ giờ thì các bạn biết rằng là thông thường thì nếu chúng ta gọi là những hợp đồng phái sinh tương lai thì những đợt kéo lên lần thứ nhất thất bại lần thứ hai thất bại lần thứ ba thất bại và thông thường những cái lần kéo lên lần thứ tư mà gì ạ à, khối lượng thấp hoặc là biến động lớn thì xác suất để thất bại rất là cao thế thì ở góc độ nào đó thì câu chuyện ở đây là câu chuyện mà chúng ta cần phải hiểu rõ bởi vì tránh tình trạng là khi đầu năm cổ phiếu thị trường tăng mạnh nhà đầu tư khấn khởi sau một thời gian nghỉ Tết chúng ta mua vào thì điều gì diễn ra các bạn nhìn thấy chỉ số VN30 điều gì diễn ra nếu thị trường hồi khối lượng thấp và nếu thị trường hồi khối lượng thấp và điều mà chúng ta không biết được đó là sau đó thị trường có thể test lại cái vùng đáy đây chính là vùng đáy à, tại sao chúng ta cần phải hiểu rõ vùng này bởi vì khi các bạn đầu tư cổ phiếu Dũng sẽ vẽ cho các bạn khi để cho quá trình tích lũy thị trường thị trường nó sẽ có quá trình đi lên với khối lượng lớn, sau đó phân phối một lượng lớn cổ phiếu để quá trình rũ bỏ chạm về cái đáy chúng ta gọi là quá trình rũ bỏ quá trình rũ bỏ này có thể diễn ra uh, kéo lên rũ bỏ liên tục kéo lên rũ bỏ liên tục trước khi chúng ta lại có một sóng hồi tiếp theo sóng hồi này có thể thành công nếu vượt qua cái đỉnh chúng ta là đỉnh 1000 khoảng 1050 à, năm 60 gì đó với khối lượng lớn còn sau một số trường hợp nếu cái đáy này này cái đỉnh này không vượt qua thì có thể nó sẽ test lại đáy lần cuối cùng trước khi bước vào chu kỳ mới cái thời gian tích lũy này có thể kéo dài 2 3 tháng và thị trường chúng ta có thể thấy là có thể biến động trong khoảng 1 2 quý trước khi chúng ta bước vào một chu kỳ tăng mạnh hơn nên chính vì vậy việc đầu tiên không phải là chúng ta mua một cách bừa bãi mà chúng ta nên lựa chọn các cổ phiếu để xem thị trường trong thời điểm này nhóm cổ phiếu nào được hấp dẫn nhóm cổ phiếu nào chúng ta quan tâm để chúng ta có thể tham gia vào à, chúng ta hãy quay trở lại một cái ví dụ như này để các bạn có thể thấy ở đây ạ khi các bạn nhìn thấy một cái biểu đồ như này để các bạn thấy rằng là việc chúng ta mua cổ phiếu thì không phải là chúng ta mua lung tung bạn sẽ thấy là con sẽ có một cổ phiếu sau khi nó tái tích lũy nó ờ, có thể diễn ra một hai tháng trước khi tăng tốc cũng là cổ phiếu trong ngành nhưng uh, quá trình này tiếp tục giảm giá và thậm chí sẽ giảm khi mà cổ phiếu không bao giờ quay trở lại được ờ, vậy ở đây là gì ạ quá trình này là quá trình mà cổ phiếu giảm giá quá trình này quá trình tái tích lũy đi lên vậy thị trường của chúng ta cũng tương tự như vậy với thị trường thì nó cần phải tái tích lũy trong một thời gian nhưng sẽ có những cổ phiếu sẽ gì ạ à, giảm mãi mãi mà sẽ không bao giờ quay trở lại được hoặc là có cổ phiếu nó cần thời gian tái tích lũy rất là dài thì góc nhìn ở đây đó là chúng ta đang ở góc nhìn phái sinh ở, ờ, ở đây các bạn nào đầu tư phái sinh ờ, các bạn có thể không đầu tư phái sinh hoặc là bạn nhìn trên cái biểu đồ phái sinh để các bạn thấy rằng là cái xu hướng của thị trường á, nếu như cái đỉnh trong xuống đi ngang đi ngang và xuống giảm thì với những cái đỉnh 1 2 3 và đỉnh 4 thì thường cái đỉnh 4 là kéo lên rất mạnh trước khi có nhịp điều chỉnh tiếp và nếu thị cổ phiếu hoặc là thị trường đang có dấu hiệu đi ngang giảm giá đi ngang giảm giá thì đây chúng ta gọi là trạng thái đang ở trạng thái yếu và nếu trạng thái yếu này mà diễn ra thì thời điểm này là thời điểm mà chúng ta hãy gì ạ cái việc đầu tiên là chúng ta hãy ngồi nghiên cứu học hỏi và viết ra những cái sai mà bài học trong đầu năm chúng ta mắc phải cũng như là chuẩn bị tiền để chúng ta bước vào có thể một chu kỳ mới một sóng hồi đặc biệt là có thể chúng ta sẽ nhìn thấy là từ giờ đến Tết còn hai tuần nữa chúng ta sẽ có một sóng hồi nhưng để biết rõ được sóng hồi hay không thì Dũng có thể phân tích chúng ta một cách chi tiết khi mà quá trình test đáy từ quá trình test đáy khi mà thị trường nó test đáy như này hay là chúng ta nhìn thấy chỉ số VN30 đây là chỉ số VN30 quá ừ. trình này là quá trình mà chúng ta thấy là nó giảm mạnh này đi ngang lần đầu tiên thất bại lần thứ hai thất bại lần thứ ba thất bại vậy quá trình hồi cổ phiếu khối lượng thấp lần đầu tiên thất bại lần thứ hai thất bại lần thứ ba thất bại trên biểu đồ ngày thì xác suất hồi để đi ngang vượt qua cái đỉnh kháng cự mạnh như thế này là rất là yếu Dũng lấy một ví dụ để các bạn có thể thấy được cái điều này Dũng lấy một ví dụ SHB đây là cổ phiếu SHB năm 2014 đây là các bạn có thể nhìn thấy đây là cổ phiếu rất là dài đây là cổ phiếu SHB năm 2014 khi các bạn nhìn thấy là một quá trình đi lên đặc biệt là quá trình đi xuống đây này nếu quá trình kéo lên tức là những cái quá trình đi xuống mà những cái rào cản phía trên rất là lớn rào cản phía trên rất lớn và quá trình đi xuống hồi nhưng yếu thì tiếp tục hồi tiếp tục hồi như vậy thì đây không phải là cơ hội để chúng ta mua vào bởi vì những cái đợt hồi như này khối lượng thấp như này thì tiếp tục giảm rất là mạnh và các bạn thấy là nếu mà hồi thị trường hồi khối lượng yếu thì xác suất thất bại rất là cao và cái việc ở đây chúng ta thấy là hồi đây là quá trình hồi khối lượng rất là yếu nên để đảm bảo cho cái việc thị trường hồi giả sử cứ cho là hồi đi ạ đầu năm hồi đi ạ thì đầu tiên có hai cái điều kiện một là khối lượng lớn khối lượng rất là lớn và giá phải tăng mạnh vậy khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì cái đặc biệt lớn nó phải khối lượng lớn phải rất là lớn vượt qua những cái vùng kháng cự mạnh này đây là cái vùng kháng cự với khối lượng rất lớn này trước khi chúng ta tiếp tục tính tiếp theo đấy là góc độ như vậy nhưng tuy nhiên thì để chúng ta nhìn rõ hơn thì chúng ta lại phân tích nhanh đúng không chúng ta phải phân tích nhanh xem là cái nhóm cổ phiếu nào dẫn đầu bây giờ nó tăng như có cổ phiếu là dẫn đầu hay không? Cái nhóm cổ phiếu nào có thể giúp cho thị trường tăng hay không? Thì chúng ta mới biết rằng là nó tốt hay không. Thế nên Dũng biết rằng là nhiều bạn cứ sót ruột phải mua vào và suốt ngày rủi ro. Nhưng thời điểm này là thời điểm lướt sóng và nó không có sóng thì chúng ta nên đứng ngoài đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta xem một vài cổ phiếu xem là giả sử như cổ phiếu KSB năm nay KSB thì Dũng thấy rằng đây là cổ phiếu mà chúng ta quan tâm rất là mạnh trong thời gian tới nha tại vì uh, chúng ta biết đầu tư công bắt đầu tăng trưởng rất mạnh trong thời gian tới nên cổ phiếu này chúng ta tiếp tục theo dõi để chúng ta biết rằng là đây là một trong những nhóm mà chúng ta ưa chuộng à, chúng ta nhìn này thế giới di động nếu mà hồi này giảm nhé hồi biến động như này thì rất là yếu biết ngay là yếu chúng ta nhìn Techcombank đấy giảm hồi như này đấy giảm rất mạnh hồi như này đấy hồi như này tức là hồi không có điểm nhấn này thì thực ra là yếu bởi vì phía trên này cản rất lớn đấy, cản rất lớn nên xác suất thành công rất là thấp uh, ờ, BIDB kéo lên rất mạnh giảm khối lượng lớn như này và giảm sâu như này thì rất là yếu chúng ta thấy HCM cũng tương tự như vậy HCM giảm ở phía trên này là cản rất lớn vậy có thể hồi nhé có thể đang gặp hỗ trợ hồi nhưng hồi nó hồi được bao nhiêu và xác suất để hồi được như thế nào chúng ta lấy HPG cũng tương tự như vậy đây là những cái bùng cản rất là lớn phía trên vậy nếu mà cổ phiếu này hồi tức là bứt phá mạnh thì nó phải vượt qua cản này thì cái xác suất để vượt qua cản bạn cũng không có cơ hội để mua thời điểm này tại vì mua xong thì bắt buộc nó phải test lại cái đỉnh này lúc đấy chúng ta test lại cái quá trình này lúc đấy chúng ta mua cũng không muộn đúng không mua xong cũng không muộn nếu bạn mua ở trong quá trình là sau khi test lại nó cũng không muộn nên ở đây chúng ta thấy là nếu giả sử nó tích cực đi ra nữa thì cái việc mà nó test lại xong các bạn mua cũng không muộn nên ở đây chúng ta thấy là toàn bộ các cổ phiếu dù là các bạn thấy là tốt tốt và các bạn nghĩ là tốt nhưng nếu chúng ta nhìn vào tổng thị trường Dũng chưa nói về phân tích về cơ bản phân tích về đây chúng ta nhìn phía trên này nó đang có quá trình phân phối thứ nhất phân phối thứ hai phân phối thứ ba đây không phải phân phối thứ ba phân phối thứ tư đi ạ nếu mà phân phối thứ tư như này mà quá trình rơi như này thì rõ ràng ở cái quá trình này nó chưa thể là tái tích lũy nên tất cả cổ phiếu này nó có thể diễn ra một kịch bản đó là kiểm tra lại đáy lần nữa sau khi kiểm tra lại đáy lần nữa thì đây Dũng tin chắc là cổ phiếu này có thể tạo đáy ở đây và Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn sau khi test lại cái đáy này thì ở đây có hai trường phái đầu tư nếu các bạn muốn đầu tư giá trị thì có thể sau khi test test lại thị trường có thể tạo đáy thì lúc này cơ hội cho các bạn nhé cơ hội cho các bạn có thể đầu tư giá trị trong một hai năm trước khi thị trường bước vào chu kỳ lớn còn các bạn đầu tư tăng trưởng thì hãy theo dõi cái video Dũng sẽ hướng dẫn trong thời gian tới đó là chiến lược đầu tư tăng trưởng ok ạ à, tại vì trước khi mà kết thúc cái phần livestream này thì Dũng có 5 câu hỏi nha các bạn hỏi bất cứ gì được có 5 câu hỏi để trả lời tất cả các bạn uh, câu hỏi nào mà các bạn muốn uh, uh, chia sẻ bởi vì uh, trong một vài phút nữa thì Dũng đang ở ở quê Phú Thọ thì một vài phút nữa thì Dũng sẽ gì ạ à, quay trở lại Hà Nội thì các bạn có gì ạ à, năm câu hỏi để Dũng trả lời bạn hỏi câu hỏi gì cũng được nhưng nó mang tính chất là gì ạ à, liên quan đến cái phát triển kỹ năng của bạn thì nó tốt, tốt nhất ạ à các bạn có 5 câu hỏi ok ạ à, đầu tiên hỏi câu hỏi vix từ sao đúng không chúng ta xem là vix cổ phiếu vix thì à, thực ra vix thì bây hiện tại thì không biết các bạn nghĩ nào nhưng dũng thì cái cổ phiếu này thì về cơ bản thì giá cổ phiếu hoặc là những biến động cổ phiếu thì cổ phiếu vix hiện tại chưa tốt ở ờ, cái vùng này là vùng hỗ trợ tức là nếu vùng này là hỗ trợ khá mạnh của VIX và chúng ta thấy là VIX là cổ phiếu năm 2023 có những đợt IPO Ờ, vùng này là vùng hỗ trợ mạnh và cổ phiếu này nó có tính chất bo cung ở ờ, bo cung chúng ta hiểu đơn giản các bạn nhớ nha bo cung chúng ta hiểu đơn giản như thế này nó có hai dạng bo cung các bạn đồng ý không ạ dạng bo cung thứ nhất các bạn nhớ này này Dũng mong mà các bạn có thể hiểu được này tránh tình trạng là các bạn thấy bo cung nữa các bạn sợ các bạn không mua vào bo cung thứ nhất là khi cổ phiếu tạo đáy thì cổ thị trường nó không có thanh khoản thị trường không thanh khoản nên cổ phiếu sẽ được gì ạ à? công ty họ mua bán họ mua bán để làm gì để tạo ra thanh khoản cho cổ phiếu thì dạng này là dạng để để giữ nhịp giữ thanh khoản cho cổ phiếu dạng bao cung thứ hai là họ kéo lên như Novoland này để làm gì ạ à? để bán để vay để dùng cái cổ phiếu này thế chấp cho các ngân hàng thế chấp ạ à. đây cái này là họ vay họ thế chấp cho các ngân hàng họ mở rộng kinh doanh bằng cách thế chấp nên dạng này là dạng bo cung trong đầu tư thì chúng ta biết rằng là ở giai đoạn đầu bo cung thì chúng ta mua thoải mái nhá Dũng nhớ các bạn nhá để các bạn hiểu rõ giai đoạn đầu tiên nền tảng thì các bạn mua cổ phiếu này kiếm được bội tiền giai đoạn thứ hai là giai đoạn cổ phiếu chạy nước rút và đứng tấn thì nên thoát ra thật nhanh bởi vì những cổ phiếu này không trụ vững được và nó rơi và đây chính là kịch bản các bạn biết ra cổ phiếu PDR cũng tương tự như vậy nó cũng là cổ phiếu bo cung và cổ phiếu này sẽ được thì ạ công ty đứng tấn phía trên tức là công ty giữ này để có thể vay hoặc là thậm chí là kéo lên để bán bởi vì trong chu kỳ thị trường đạt đỉnh này thì nhà đầu tư rất là hăng máu để mua vào nên chúng ta thấy rằng là thị trường có thể khiến chúng ta mất tiền nên là cổ phiếu VIX trong đợt này thì bạn thấy là nó chưa có dòng tiền đấy chưa có dòng tiền vậy chúng ta để cho chúng ta có dòng tiền để tạo đáy thì chúng ta mới mua nhá để dòng tiền tạo đáy chúng ta mới mua đấy thì, thì bây giờ chưa có dòng tiền tạo đáy thì bạn mua thời điểm này thì bạn một là bạn đợi rất là lâu biết đâu là tự nhiên nó gì ạ nó gặp vấn đề thì các bạn thấy rằng là các bạn thấy bị thua lỗ đúng không nên các bạn lưu ý nhá à, cổ phiếu thứ hai đó sẽ là các bạn à, xem là các bạn cổ phiếu thứ hai tại vì nhiều bạn Dũng có năm cổ phiếu nha PC1 đúng không PC1 à, Dũng chưa nói về phân tích cổ phiếu này về các bạn nhá tại vì hôm nay chỉ phân tích về kỹ thuật thôi PC1 thì bạn nhìn này nếu bạn nhìn đấy bạn có hiểu được rằng là cổ phiếu nó chạy hình chữ V được chưa các bạn nhớ nhá các bạn học như này các bạn nhớ này phân phối thứ nhất này đây là phân phối thứ nhất phân phối là phiên giảm điểm so phiên hôm trước khi nó chạy nước rút rồi phân phối thứ hai phân phối thứ ba chưa đây cũng phân phối phân phối thứ à, những phiên này là phân phối thứ ba đấy thì chúng ta thấy là quá trình kéo lên không có khối lượng các bạn nhớ là kéo lên không có khối lượng thì về góc độ nào đó thì nếu cổ phiếu mà kéo lên không có khối lượng giảm ngay thì Dũng gọi là SOW8 mà khi gọi là SOW8 thì các bạn thấy điều gì ra các bạn comment nhé bạn nào học về Dũng thì comment nếu mà cổ phiếu mà nó lên như này nó giảm thẳng xuống khối lượng lớn như này thì đây là cổ phiếu rất là rủi ro nha cổ phiếu rất rủi ro của chúng ta nên nếu nó có hồi thì hoặc là không hồi thì các bạn nên nhớ là cổ phiếu này không đi được xa nha nhớ như vậy tại vì nó kéo nó phân phối như này mà kể cả nó biến động như này thì nếu nó như vậy thì ở đây các bạn sẽ thấy là ở mức độ nào đó thì thỉnh thoảng cũng một vài cổ phiếu nó cố gắng kéo lên nếu thị trường xác nhận nhưng ở đây chúng ta thấy là về góc độ nào đó thì đây là cổ phiếu nó mang tính rủi ro với bạn ok à, cổ phiếu à, một bạn có bảo là cổ phiếu gì ạ BSR đúng không cổ phiếu BSR BSR Đấy. xem nào cổ phiếu BSR BSR đúng không thì chúng ta cũng phân tích thật nhanh cổ phiếu BSR BSR thì cổ phiếu này thì cũng đếm thôi ạ những cái cách chúng ta đếm ở chỗ này nhá các bạn nhiều như này khi mà cổ phiếu kéo lên này khối lượng lớn nó gặp cái cản lớn này nó không vượt qua nó giảm xuống nó đi ngang nó giảm xuống tức là khi mà bạn thấy là cổ phiếu đi ngang lại giảm xuống đi ngang giảm xuống thì việc mà hồi phục như này nó rất là yếu và các bạn biết là cái khả năng test lại đáy rất cao đấy hồi phục như này kéo đi ngang giảm các bạn nha giảm xuống đi ngang giảm đây các bạn nhìn nhá xuống đi ngang giảm xuống đi ngang giảm thì ở đây nó cũng tương tự như vậy đi ngang giảm đi ngang giảm biết thế nào chưa biết làm nào chưa bạn Nguyễn Nguyễn Khiêm bạn hiểu rõ chưa Nguyễn Khiêm tức là đi ngang giảm tức là đây nhá đi lên đi ngang giảm đấy, đi ngang giảm đi ngang giảm thì quá trình này hồi phục đi ngang giảm thì đấy là các bạn hiểu đơn giản đó là gì ạ kênh đi xuống nhá nó đi kênh đi xuống thì các bạn nên tránh chu kỳ đi xuống chu kỳ đi xuống thì tránh cổ phiếu nếu mà có cái trình hồi này đi ngang nó giảm cổ phiếu ờ, thứ ba đó là gì ạ DGC ờ, em đang nắm DGC không có kiến thức nên thì ạ à, giữ chờ đến đây thầy giúp em đúng không DGC thế thì uh, trước khi bạn nắm DGC thì các bạn hiểu rõ như này nhé Đấy, đây là GC bạn hiểu là cổ phiếu là nó đi theo chu kỳ ngày xưa các bạn DGC nó giống như cổ phiếu KSB KSB KSB là cổ phiếu này á ngày xưa đó là lúc mà nó thoái vốn ấy, nó vào đúng chu kỳ tăng năm 2000 đây là thoái vốn ấy à, nhé đây là thoái vốn nó là chu kỳ tăng sau nó rơi xuống đây quá trình rơi xuống và quá trình này nó sẽ gì ạ à? nếu nó tích lũy mất rất nhiều thời gian vậy DGC của bạn thì cái việc đầu tiên bạn biết là năm vừa rồi là nó gì ạ à? một là giá các uh, nhiên liệu như là phân bón như là phốt pho nó tăng và đặc biệt là nó tăng do thoái vốn nhưng bạn biết rằng là cổ phiếu này nó đang khi nó lên đến đỉnh này nó vào chu kỳ suy thoái tức là khi mà vào chu kỳ suy thoái thì các bạn biết rằng là Dũng đã vẽ kịch bản này từ trước rồi nhá bạn nào biết cái kịch bản này Dũng vẽ từ trước vậy ạ từ cái, lúc mà giá nó đang ở một 100 thực ra mức giá đang 120 đã vẽ rồi ạ đúng không đây là vẽ lên này xuống này thì bây giờ chúng ta biết rằng là bây nó xuống đây rồi và bạn nhìn thấy nhá nhìn này cổ phiếu này bây giờ chúng ta biết là phía trên này nhá phía trên này là cản rất lớn bây giờ chúng ta biết rằng là hồi này quá trình hồi như này mà nó không có tích lũy thì mà nó giảm như này thì giả sử những cổ phiếu này nó có kéo lên nhé nó có giả sử chúng ta gọi là tích cực kéo lên nhé thì ở quá trình này nó chưa tích lũy được nó cũng không lên được và chúng ta nhìn về nhìn về cái cái rộng đi chưa về về một cái chu kỳ nó thì, thì đây là vẫn là chu kỳ giảm vậy vậy nếu giả sử cổ phiếu này mà nó lên được thì nó sẽ có quá trình tích lũy ở trong cái vùng này thời gian ít nhất phải ba bốn thì à, ít nhất là phải ba ba bốn tháng trở lên hoặc nhiều hơn nhưng thường là nó phải mất rất nhiều thời gian ở trong một chu kỳ dài trước khi có thể đi xa hơn thế thì ở đây nếu bạn nào học về của DVD rồi á học về thì, uh, ờ, đầu tư vô địch của DVD thì các bạn biết là nếu cổ phiếu nằm dưới dưới SMA 200 đường 100 200 này hay là 150 đang dốc xuống thì thực sự là cổ phiếu này không đầu tư dài hạn được nha không thể nào đầu tư dài hạn được nên bạn cân nhắc là gì ạ đưa ra quyết định tại vì bây giờ để khuyên bạn thì vì bạn không có kiến thức nên nếu mà cổ phiếu nó đang chung chu kỳ gì các cổ phiếu trong chu kỳ bạn hiểu như SSI nhá chu kỳ của SSI nó lên bao nhiêu nó giảm bao nhiêu cái này là Dũng đã vẽ rồi tức là nó lên bao nhiêu nó giảm bao nhiêu chu kỳ nào nó cũng thế ạ các bạn nhìn đó nó lên này nó giảm chu kỳ nào nó cũng thế và mất rất nhiều thời gian có một số cổ phiếu thì thị trường nó tăng nhưng có một số thì nó phải mất rất nhiều thời gian đây là sự chu kỳ nó lớn như này nó lên này mất hàng hai ba năm mới quay trở lại những quá trình này sóng hồi thôi sóng hồi đó nên các bạn lưu ý là thực sự DGC nó không phải là cổ phiếu bạn à, đầu tư dài hạn lúc này lúc này chúng ta gì ạ rút ra để gì ạ nâng cao kỹ năng để chúng ta học tập trước khi chúng ta đầu tư cổ phiếu ờ, Hòa Phát à, Hòa Phát thì chúng ta đã nói với nãy rồi tức là đây nhá trường hợp là tích cực thì nó ké nó vứt vượt lên nó cũng để test lại còn chúng ta biết rằng là đây là phân phối này phân phối thứ hai phân phối thứ ba đấy thì đây những cái phân phối như này nó diễn ra thì cái việc mà để nó hồi phục trong giai đoạn ngắn này là thấp nhá thấp rất thấp đấy ở đây thì ờ, một bạn có hỏi là phân tích rõ triển vọng dầu khí Trung Quốc mở cửa đúng không và châu Âu và Mỹ hạn chế nhập khẩu của Nga à, thực tế thì chúng ta hiểu đơn giản là về xu hướng giá dầu thì Dũng dự tính là xu hướng giá dầu là ok nhé xu hướng giá dầu là là triển vọng năm 2022 khi mà Trung Quốc mở cửa thì nhu cầu nhập khẩu dầu là rất là lớn cái điều thứ hai là gì ạ điều thứ hai là chúng ta biết rằng là Nga sẽ áp tức là cái việc mà các nước châu Âu áp chặt là trần với gì ạ với Nga và Nga sẽ gì ạ sẽ giảm cái lượng dầu xuất ra thế giới nên chính vì vậy thì xu hướng của giá dầu sẽ là triển vọng rất là mạnh mẽ năm 2023 Tuy nhiên để nó có đi như nào thì chúng ta cũng phải phân tích ví dụ như này các bạn thấy là cổ phiếu PVS thì nếu về góc độ nào đó thì cái việc mà rũ bỏ này là lần thứ nhất này khối lượng lớn lần thứ hai khối lượng nhỏ lần thứ ba ít đi thì về cơ bản như thế này là tích cực trong xuống ngắn hạn tức là cổ phiếu này đang gặp cái mẫu uh, à, 50 vùng nhưng tuy nhiên này này, các bạn nhớ tuy nhiên thì rõ ràng là nó cần phải xác nhận khối lượng lớn nha các bạn nha xác nhận khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì các bạn gọi là đầu tư lướt sóng cổ phiếu này nhá nhớ là xác nhận lớn tăng mạnh và các bạn hiểu rõ rằng gì ạ bây giờ Dũng sẽ phân tích giá dầu sau à, Dũng cũng đang triển vọng cái cái ngành này thì câu chuyện đây là các bạn cần phải xem xét xem là những cái cổ phiếu ngành dầu khí như này liệu nó có lên được hay không chẳng hạn như là BSR thì hiện tại nó có lên thì nó cũng chưa lên được và nó cần phải test nên quá trình này là quá trình tích lũy cần khoảng thời gian nhất định tức là ở đây chúng ta thấy là những cái cổ phiếu ngành dầu khí để gác như này nó đang rất là yếu đấy chúng ta mình nhìn nhá nó rất là yếu nên nếu giả sử nó đi lên được thì rõ ràng với biến động như này là trên đường chưa lên được nên dù là bạn thấy là nó tốt nhá Dũng cũng nghĩ là nó tốt nó triển vọng nhưng nếu mà cái dòng tiền nó chưa vào thì các bạn không nên đầu tư nên Dũng mới nói các bạn nói là gì ạ có nhiều bạn các bạn là năm 2023 thị trường tốt cơ hội tốt để mua vào thì với quan điểm cá nhân của Dũng là nó cần phải có xu hướng vậy xu hướng như nào thì bao nhiêu bạn muốn nắm rõ được xu hướng như nào nắm rõ được chu kỳ như nào muốn Dũng làm một video như vậy thì có thể comment là tôi để Dũng sẽ chia sẻ các bạn cái góc nhìn về xu hướng về chu kỳ thì khi các bạn biết điều này các bạn thấy là bạn không bị phụ thuộc bị vào cổ phiếu cơ bản tốt à, các bạn mua vào bạn rất là rủi ro đấy Dũng uh, lấy một cái điển hình như là đây là một cổ phiếu mà ai đó người ta nói là Ờ, cổ phiếu này xu hướng tốt nhưng bây giờ nếu mà chúng ta nhìn thấy chu kỳ của nó nó đang gì ạ à? nó đang như này thì rõ ràng là chúng ta đầu tư nó là rất rủi ro nha đầu tư như này rất rủi ro tại vì quá trình sideways này nó có thể thì ạ à, kéo dài mất rất nhiều thời gian nên việc mà chúng ta đầu tư chúng ta cần phải rõ chu kỳ xu hướng và đặc biệt là à, cả một chu kỳ đấy các biến động như nào thì Dũng sẽ làm video này để giúp cho các bạn nhận rõ được chu kỳ à, tiếp tục câu hỏi của bạn là các bạn uh, Phan Thiết có hỏi là HSG à, ờ, thực ra vừa nói là HAG như nào thì HSG cũng thế thôi nhìn nhá HSG các bạn nhìn này là biết thất bại luôn này đấy nên khi các bạn phân tích thì các bạn nhìn đấy đơn giản thôi các bạn nhìn thấy phân phối này tức là nhá như này nó lên này nó có dấu hiệu phân phối này một này hai phân phối thứ ba sau khi phân phối thứ ba mà nó lên này lên mà không khối lượng lớn tức là lên tự nhiên khối lượng lớn mà không tăng nữa thì các bạn nhá giả sử các bạn mua ở đây nhá các bạn mua xong ở đây thì về đây đó các bạn bán tại vì lên khối lượng lớn mà không tăng được thì bán mặt bán rồi thì các bạn có nắm giữ ở đây không ạ nếu bán rồi có nắm giữ ở đây không bởi vì cổ phiếu gãy S SMA 20 nhá gãy S mà một phiên giảm hai phiên giảm ba phiên giảm khối lượng lớn gãy S SMA 20 phải bán ngay nha bạn hiểu rõ chưa bạn uh, à, S fan ở Phan Thiết ạ là hiểu rõ chưa chúng ta phải bán à, bạn à, Nguyễn Quý khi lỗ 50 phần trăm vào thị trường à, thì mình có gỡ được không à, thực tế thì các bạn gỡ được à, bây giờ cách gỡ cổ phiếu như nào thì nếu các bạn hỏi đơn giản thì nó liên quan thế này tất cả gỡ được hay không nó liên quan đến tầm của bạn thậm chí là bạn lỗ 50 phần trăm thì bạn phải lãi 100 phần trăm hòa vốn đúng không đúng không bạn phải lãi 100 phần trăm vào vốn nên để lãi 100 phần trăm vào vốn thì thời điểm lúc này á, là chúng ta không được lỗ nữa thời điểm lúc này là chúng ta không được lỗ nữa đúng không thế mình làm sao để không được lỗ nữa thì cái điều quan trọng nhất bạn phải đầu tư theo chu kỳ tại vì bạn đầu tư giả sử như cổ phiếu này mà bạn nào đầu tư nữa thì là sẽ bị lỗ tiếp đấy cái điều thứ hai là bạn cần phải nhìn rõ rằng là mỗi một chu kỳ nó chỉ có một nhóm cổ phiếu mạnh nhất thôi ạ à và bạn phải lựa chọn những cổ phiếu mạnh nhất trong ngày nhá lựa chọn những cổ phiếu mạnh nhất trong ngày chứ không phải là chúng ta đầu tư một cách bừa bãi cái điều thứ ba nữa là gì ạ cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải nâng cấp thế để muốn nâng cấp bản thân lên thì chúng ta cần phải gì ạ cái bài học đầu tiên Dũng muốn anh chị em nên học đó là học những bài học từ chính bản thân mình tại vì năm 2022 thì Dũng hôm qua Dũng có chia sẻ một số cái sai lầm sai lầm đầu tiên cho các bạn Dũng thấy đó là đó là gì ạ mua trung bình giá xuống tức là một cổ phiếu mà thị trường đang ở giai đoạn giảm uh, dòng tiền đang được siết chặt không cho vay động sản bán ngoại tệ ra nhưng vì các bạn không hiểu rõ về chu kỳ nên bạn mua trung bình giá xuống thì cái sai lầm này nó đến từ nghe mách nước của người khác các bạn bạn nghe các chuyên gia nào đó bảo là cổ phiếu giảm giá giảm là tốt thì các bạn mua vào thì đấy là cái sai lầm đầu tiên cũng thấy là các bạn mắc phải bao cho bạn mắc vào cái trung bình giá xuống ạ tức là mua cổ phiếu trung bình giá xuống nên bị lỗ rất nặng rồi sai lầm thứ hai đó là cái sai lầm mà các bạn nói như nói đâu nhưng thực ra là các bạn tầm ở đâu thì tiền đó các bạn không có kiến thức bạn đi đầu tư các bạn đấy là đầu tiên là các bạn cần phải gì ạ chỉ cần là nắm rõ được chu kỳ thôi giả sử như là tới đây bơm tiền ra bạn không biết gì cả chỉ cần bắt đầu bơm tiền ra bạn mua cho Dũng là một vài cổ phiếu như là uh, chứng khoán uh, như là SSI thôi đấy những cổ phiếu vốn hóa lớn như HCM hoặc là VND nó là bắt đầu khoảng 6 tháng nữa bạn mua vào nó một chu kỳ mới thì kiểu gì kết thúc chu kỳ ít thì bạn cũng phải lãi được gì ạ hai trăm phần trăm nhiều thì bạn phải lãi được ba bốn trăm phần trăm đây dụng ví dụ như các bạn thấy là nó đơn giản mà nó dễ nhưng khi các bạn không hiểu rõ thì các bạn thấy rằng là ờ, ờ, rõ ràng là gì ạ một chu kỳ đây các bạn nhìn nhá một chu kỳ lớn của nó đấy. nó tăng như từ bao nhiêu ạ một chu kỳ cổ phiếu này nó tăng từ bao nhiêu ạ tính là từ 4 ạ thì nó lên đến gì ạ 34 10 lần cơ mà nên bạn lãi gì ạ bạn lãi thật lớn thế thì ở đây chúng bạn thấy là rõ ràng các bạn cần phải nắm rõ được bây giờ đang chu kỳ giảm bạn cứ mua vào cái quá trình là nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần đấy các bạn nhìn nhá chu kỳ nào làm nó hiểu như thế đấy thỉnh thoảng nó hồi như này lại rơi tiếp hồi như này rơi tiếp thì dũng có nói các bạn nó hồi xong đi ngang rơi tiếp hồi đi ngang rơi tiếp thì bạn phải biết rằng khi nào nó vào chu kỳ mới đúng không chu kỳ mới là này nó lên này được chưa nó test lại bạn nhớ chưa nó lên nó test lại vậy giờ bây giờ nó lên nó phải test lại hiểu rõ chưa các bạn hiểu rõ chưa tức là ở đây nếu mà nó lên được thì nó phải test lại đi ngang này, rũ bỏ lên và quá trình tích lũy rất là dài các bạn thấy không ạ nó tích lũy dài nó mới lên được nên nếu các bạn đầu tư các bạn mất rất nhiều chi phí cơ hội phải đợi chu kỳ nha phải đợi chu kỳ à, cách xác nhận mua cổ phiếu theo ngày thì Dũng sẽ lốt vào Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn uh, cái cách xác nhận mua cổ phiếu ngày tức là tới đây Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn đầu tiên chu kỳ các bạn cứ hỏi nhé để cho bạn uh, không tức là bây giờ như này này để uh, năm 2023 này thì mong là các bạn nhé các bạn uh, giúp Dũng là các bạn comment comment các chủ đề nhé các bạn tí nữa các bạn có mà comment các chủ đề các bạn đăng ký nhá comment các chủ đề của bạn đăng ký uh, tức là bạn muốn Dũng làm video trong thời gian tới thì các bạn ghi vào uh, gửi vào cái cái đường link bên dưới cái cái cái comment ở dưới đường uh, YouTube đó Dũng sẽ gì ạ Dũng sẽ nếu mà cái cái phần nào mà nhiều bạn quan tâm Dũng sẽ làm video để giải đáp cho các bạn nha kể cả những cái video mang tính chất là kiến thức chuyên sâu đúng không ạ kiến thức chuyên sâu để các bạn nhìn thấy cái điều này tại vì Dũng thấy rằng là nhiều nhà đầu tư họ thiếu hiểu biết nên họ sai lầm đó là mè nghe mách nước chuyên gia mà không hiểu rõ là lúc này người ta đang hút tiền về rồi hút sạch tiền về rồi thì rõ ràng làm sao mà thị trường lên được mà cứ đi bắt đáy đấy thế thì chúng ta thấy rằng ok và để chúng ta kiếm được tiền lãi được uh, quay trở lại 100 phần trăm thì bạn phải nhớ là bạn quay chu, kỳ vậy để biết chu kỳ như nào thì hãy theo dõi video tiếp theo ngày mai đi ạ ngày mai chúng làm video về chu kỳ cổ phiếu như nào bạn nắm rõ được chu kỳ thì bạn sẽ gì ạ thấy rằng đầu tư nó sẽ an nhàn và cái tỷ lệ thành công rất là cao ở ờ, à, năm 23 này chưa thể vào sóng chính thức thế thì bây giờ chúng ta gọi là chưa thể vào sóng chính thức đấy là cái nghĩ chúng ta thôi bạn nhớ là đây này hiện tại chúng ta nhìn đây là những cái điều mà các bạn có thể thấy được đây là phái sinh thì không nói nhưng rõ ràng là cái tỷ giá này người ta đang lại nhất là cái tỷ giá này chúng ta biết rằng là chúng ta để ý nhá để các bạn hiểu rõ rằng là nếu tính từ tỷ giá là 114 bây giờ 100 bao nhiêu ạ bây giờ 103 tôi cho 104 đi thì bây giờ chúng ta từ 114 mà giảm xuống bao nhiêu ạ giảm xuống khoảng đây là 10 giá 10 giá thì chúng ta thấy là nó đã khoảng 10 phần trăm rồi mà từ đầu năm vừa rồi nó từ cái tỷ giá này cái cái đồng USD này nó từ 96 nó lên 100 từ 96 lên 100 từng mấy 10 các bạn hiểu rõ không ạ tức là chúng ta nhìn nhá các bạn hiểu rõ là từ 96 này lên 100 chúng ta nhìn rõ đây ạ các bạn nhìn thấy rõ này trừ 96 lên 100 các bạn nhìn đây nhá nếu các bạn nhìn thấy là cái giá của đồng USD này khi mà nó ở cái vùng này nó lên thì đoạn này nó là gì ạ đoạn này chúng ta gọi là đoạn tăng trưởng đoạn tăng trưởng nhé sau đó nó đoạn này nó chạy nước rút sau chạy nước rút thì nó hình thành cái vai vai này và bây giờ cái vai này mà nó đi xuống thì lúc này chúng ta nhớ là cái vai này mà đi xuống thì lúc này là lúc điều gì diễn ra lúc này là cái việc mà ngân hàng nhà nước có thể gì ạ bơm tiền ra để làm gì bơm tiền ra để mua ngoại hội ngoại hối ngoại tệ để dự trữ bắt buộc và lúc này cái việc chính sách về kích thích kinh tế chính sách về tiền tệ nó sẽ dễ thở hơn và lúc này nó làm cho thị trường có thể nên tuyệt vời các bạn hiểu không ạ ở đây chúng ta quan trọng nhất đó là gì ạ ổn định được tỷ giá mà khi ổn định được tỷ giá thì thì điều diễn ra thì việc mà bơm tiền kích thích kinh tế sẽ diễn ra đó là đầu tư công đó là gì ạ đầu tư công thì nhóm gì ạ đã đầu tư công thì nhóm gì nhóm về thủy sản à, nhóm về đá nhóm về xây dựng có thể bắt đầu hồi phục có thể là thép bắt đầu hồi phục nên ở đây chúng ta à, tiếp tục để theo dõi xem là thực tế trong thời gian tới việc mà bơm tiền như nào thì ở đây cái cái biểu đồ đầu tiên tôi muốn nhắc bạn có thể nhiều cái người người ta lo lo ngại đó là uh, chưa thể hồi phục ngay nhưng đây chính là lý do lý do thứ hai đó là năm 2025 chúng ta là nước mới nổi rồi nên cái việc mà gì ạ à, các quỹ nó cũng phải tranh thủ để gom cổ phiếu đoạn này chứ nếu mà các quỹ nào muốn gì ạ à, đầu tư một cổ phiếu mang tính chất rằng gì ạ à, nếu Việt Nam có thể được quyết định mới nổi năm 2023 những chính sách mà đưa qua thì có thể ở trong một vài tháng tới thì những chính sách hoặc là những cái ờ, điều kiện mà Việt Nam đã đạt thì đấy chính là cơ hội để chúng ta biết là dòng tiền có thể tham gia vào mạnh chúng ta vẫn cần phải theo dõi thêm ạ ok à, chúng ta nhờ thầy chuỗi video ba giai đoạn ờ, ok cái này rất là tuyệt vời đấy ạ thường nhà đầu tư bán chậm hoặc là chỉ biết xác nhận điểm mua chưa biết điểm bán ba giai đoạn về tức là xu hướng đúng không ạ một câu hỏi khác là thị trường tăng hay giảm à, chúng ta hiểu đơn giản như này nhé khi mà các bạn mua cổ phiếu ạ nó có 5 bước bước đầu tiên là các bạn xác định xu hướng ví dụ như này à, đầu tiên là các bạn phải xác định xu hướng đây là một xu hướng nếu mà nó đang xu hướng gì à tích lũy giảm các bạn sẽ không mua còn nó đang trong xuống suy giảm không mua nhưng bắt đầu nó có xu, xu hướng tăng nhá bắt đầu có xu hướng tăng thì bạn coi đây là một điều kiện để các bạn gì ạ quan tâm đấy bước thứ hai là các bạn xem là là những cái yếu chất xúc tác chất xúc tác về cổ phiếu này là gì chẳng hạn như là cổ phiếu này thì chất xúc tác của nó là gì ạ thời điểm này thì khi thị trường tăng thì chúng ta biết là với công ty chứng khoán <clears throat> thì đầu tiên là gì ạ tự doanh sẽ có lợi nhuận cái điều thứ hai họ cho vay được nhiều margin hơn cái điều thứ ba là gì ạ phí giao dịch họ thu được nhiều hơn nên cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu sẽ tăng các bạn nhớ nhé tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu sẽ tăng và thứ ba là các bạn cần phải nắm rõ là sau khi bạn nắm được xu hướng thì bạn xem là dòng tiền có tham gia vào không chẳng hạn đây là mẫu hình nền bị rút bỏ thì đây chúng ta đấy là có dòng tiền đây là dòng tiền xác nhận bạn mua ở đây bạn mua ở đây và sau khi chúng ta thấy là bắt đầu có sự phân phối lần thứ nhất này chạy nước rút nhá phân phối lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba đấy. đây cũng là một dạng lần thứ ba lần thứ tư đấy ạ à, đây đây không phải lần thứ tư đây. lần thứ tư đấy ạ thì các bạn nên gì ạ à? lần thứ năm này tức là nó bắt đầu nó có những cái đợt phân phối như này thì bạn nên bán này bởi vì nhiều lúc là bạn bán ra bạn nó hồi bạn mua vào thì bạn sẽ bị thua lỗ thì đấy là cái quá trình chúng nó là phân phối bạn bắt đầu kết thúc một sóng này nếu bạn mua giá khoảng độ 4 thì lên đến này nó khoảng 8 đúng không bảy rưỡi thì bạn đã lãi một khoản lần lớn rồi và sau đó thì điều gì ạ à? bạn sẽ đợi cổ phiếu nếu bình thường cổ phiếu gãy SMA 200 rất là yếu hay 50 chúng ta bán hết thì lúc này chúng ta sẽ thoát ra và chúng ta đợi quá trình này là quá trình tái tích lũy tái tích lũy đơn giản là tăng khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ tăng khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ tăng khối lượng lớn và sau khi tiếp tục siết chặt đây bạn mua vào và sau khi mua vào thì bạn thấy là cái việc bạn bạn bán đây bạn mua vào mua vào để làm sao ạ mua vào để thứ nhất là chúng ta không phải mất cái thời gian đợi chờ từ đây đến đây còn trong trường hợp bạn cứ giữ ở đây thì nhiều cổ phiếu nó sẽ giảm rất mạnh giả sử chúng ta lấy một cổ phiếu như CTG đấy ạ CTG cái cổ phiếu này sau khi lên có thể các bạn mua ở đây nhé thì bạn thấy rằng là nó bị giảm rất nặng và bạn thua lỗ rất nặng nên ở đây chúng ta thấy là việc mà các bạn bán ở một cái giai đoạn đầu của thị trường sau đó chúng ta lại tiếp tục mua à, nắm giữ bạn mua thêm ở đây Đấy. và mua chiến lược theo kim tự tháp mua tiếp tục và sau đó chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu có dấu hiệu chạy nước rút chẳng hạn dấu hiệu chạy nước rút thì khi cho dấu hiệu chạy nước rút này thì bạn có thể bán ở đây Đấy. tức là những cái quá trình nó biến động gọi là lòng lẻo bạn bán ở đây à, có hai cái chiến lược một là bạn bán ra một phần thứ hai là gì ạ bạn có thể bán ra khi cổ phiếu gãy cái đường S mà à, 50 nhưng nếu S SMA 50 khối lượng thấp thì bạn không thể bán ra và bạn có thể quay trở lại mua lại khi vượt đỉnh và quá trình này tái tích lũy nhá đây quá trình tái tích lũy thì lúc này gọi là chúng ta phân phối này một hai ba phân phối thì quá trình phân phối này chúng ta cũng nên bán không mua và khi nào quá trình chúng ta thấy là nó tiếp tục tái tích lũy chúng ta lại quay trở lại Đấy. thì thế nào tái tích lũy chúng ta thấy là mỗi quá trình nó điều điều chỉnh giảm về quá trình này nó kéo lên này đoạn đầu là phân phối đoạn kéo lên khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ và kéo lên khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ thì bắt đầu chúng ta mua lại khối lượng nhỏ đấy chúng ta bắt đầu mua lại ở đây thì chúng ta sẽ không phải mất thời gian đợi chờ trong một chu kỳ quá dài tại vì những cái cổ phiếu mà phân phối như này thì bạn biết là nhiều cổ phiếu nó sẽ rơi tiếp ạ nhiều cổ phiếu rơi tiếp và chúng ta mất rất nhiều cơ hội đó thì Thế còn ờ, cô cổ phiếu CDO chu kỳ mới thì cổ phiếu này sẽ gần như là không có chu kỳ mới nhá. CDO bạn nhớ là cổ phiếu này rất khó, thậm chí là không bao giờ có chu kỳ mới. CDO ạ. Thế thì ở đây các bạn nhớ này, tại sao à, CEO ạ? Đấy, đây là cổ phiếu CEO. À, biết là chu kỳ cổ phiếu này đây là các bạn nhớ nhá cổ phiếu này cũng đã xây xây xây dựng đây chu kỳ của nó đấy bạn nhìn nhá đây là một chu kỳ chu kỳ trước đó thì nó đây là chu kỳ và nó rơi và thời gian nó gì ạ tiếp tục tích lũy nó phải mất rất nhiều và những cái chu kỳ này thì nó lên cũng rất là gì chưa đến nhiều đó. nhưng cái giai đoạn này chúng ta biết rằng là việc cái tính đầu cơ của nó rất là cao này người ta tích lũy à cổ phiếu này tăng 10 lần và khi mà cổ phiếu này tức là các bạn biết rằng là người ta kiếm được quá nhiều lợi nhuận đây người ta bán hết đây rồi thì thường nhiều công ty nó bán luôn cả công ty nó cho nhà đầu tư sở hữu luôn doanh nghiệp nha cho nhà đầu tư sở hữu doanh nghiệp và các bạn biết rằng là đây nhá phân phối phân phối phân phối và những quá trình phân phối này thì không biết đi đâu ở đâu và các bạn nhìn thấy là một cổ phiếu CDO nhé C à, BMC gần như là cổ phiếu này không bao giờ quay trở lại chu kỳ mới các bạn nhìn đây chu kỳ của nó C à, chu kỳ của nó đấy à, đây là đỉnh của nó thì không bao giờ quay trở lại và nó mãi mãi như vậy và nếu bạn để gỡ lại thì gần như không có đâu đấy cổ phiếu này nó sẽ như vậy nên đầu tư dạng thế thì các bạn thấy là uh, ờ, CF CTF Đấy, CTF chẳng thế thì cổ phiếu này giả sử như là bạn hỏi thì dạng này là dạng bo cung nếu cổ phiếu nó dao động lớn như này nó không theo trật tự thì thôi nha đừng đầu tư Ờ, đáp ứng tiêu chí về MACD nhưng nó bao cung bao cung ở đây nó nó biến động nó không rõ ràng thì các bạn thôi nhé đây các bạn những dạng cổ phiếu này như vậy thì đây là cách đánh lừa nhà đầu tư rất nhanh nên chúng ta cũng không thì không nên đầu tư dạng cổ phiếu này nếu bo cung mà nó có sự chặt chẽ biến động được nhỏ thì ok thì đấy là những điều mà Dũng muốn nói các bị quý vị các bạn à, các bạn muốn là à, ờ, nắm rõ được hoặc là muốn câu hỏi gì quan trọng thì để lại tất cả phần dưới video để Dũng sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về chu kỳ điểm mua à, chất xúc tác như thế nào thì đó là những lý do Dũng sẽ gửi đến các bạn trong những video tiếp theo một lần nữa xin thành cảm ơn và chúc các bạn có những quyết định trong đầu tư trong thời gian tới thành công và chúc các bạn năm 2023 sẽ đạt được những thành tiệu xuất sắc trong quá trình đầu tư thời điểm này là thời điểm chúng ta hãy gì ạ tập trung cho phát triển bản thân trước khi phát triển kinh doanh xin cảm ơn rất nhiều